Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1 là một cái ngày đặc biệt là sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc, một trong những hội viên ở trên kênh Trong cái clip trước thì tôi cũng đã làm cái clip để chúc mừng sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc Tuy nhiên là sau đó tôi lại rẽ theo cái hướng khác Nên là nó cũng chưa được chuẩn theo cái ý của anh em Phạm Xuân Ngọc cho lắm Đấy nên là cái clip này tôi xin được làm lại Để lấy cái clip này làm cái món quà Chúc mừng sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc anh em nhé Và tôi cũng xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới anh em Phạm Xuân Ngọc Nhân cái ngày sinh nhật của anh em Hy vọng là trong cái tuổi mới anh em sẽ gặp được nhiều may mắn Và đúng là anh em khi mà anh em bước sang tuổi mới anh em cũng gặp được khá là nhiều may mắn ở trên kênh tôi đấy <laughs> anh em là cái người người đầu tiên đấy là được chúc mừng sinh nhật tới hai lần ở hai clip đấy là một cái điều rất là đặc biệt và may mắn đến với anh em trong cái tuổi mới rồi và chúng ta sẽ đến với cả cái yêu cầu của anh em phạm xuân ngọc anh em nhé tôi sẽ nhắc lại cái lời yêu cầu của anh em phạm xuân ngọc anh em Phạm Xuân Ngọc thì mong muốn là ở trong cái ngày sinh nhật của anh em tôi sẽ dùng cái bàn cờ và kỳ thủ mặc định. Đấy. Thì cái này tôi cũng giải thích rồi là kỳ thủ thì tôi sẽ không thay đổi. Còn bàn cờ thì tôi sẽ thay đổi theo ý của anh em Trong cái ngày sinh nhật của anh em hội viên Anh em thích tôi dùng cái bàn cờ nào Đấy, bất cứ một cái bàn cờ nào ở trong game Thì anh em có thể là yêu cầu nhá Thì cái, cái, cái yêu cầu đấy nó sẽ được đáp ứng thêm Đấy, đối với các anh em mà mà tổ chức sinh nhật ở trên kênh Các anh em hội viên Ngoài ra thì cũng có những cái clip tri ân một năm đăng ký hội viên của các anh em hội viên à, một năm rưỡi nữa Đấy, sắp tới thời điểm là có các anh em một năm rưỡi này thì uh, cũng sẽ có thể là thay đổi cái bàn cờ anh em nhá Tức là anh em muốn tôi chơi ở trong cái ngày lễ kỷ niệm của anh em là tôi chơi cái line up gì và tôi chơi bàn cờ nào thì anh em có thể là yêu cầu trao đổi tôi đấy còn uh, với cái con kỳ thủ ấy thì tôi sẽ không thay đổi bởi vì nó là cái con con này nó là cái con nó gọi là gì linh vật đấy, linh vật ở trong trong kênh rồi đấy, linh vật ở kênh game today nó cũng giống như là cái avatar ấy cái avatar và và con kỳ thủ là hai thứ mà tôi không bao giờ tôi thay đổi nha anh em nhá tôi không bao giờ thay đổi chỉ có thay đổi màu của cái con này thôi nó sẽ có bốn màu bốn màu để thay đổi xanh lá xanh dương màu tím và màu ờ, đỏ đấy nó chỉ có bốn cái màu đấy để thay đổi thôi nhưng mà thường thì tôi hay dùng là màu đỏ nhất đấy màu đỏ sau đó đến cái màu xanh này nó tùy vào xem là cái hôm đấy nó mệnh gì <laughs> thì <laughs> tôi hay thay đổi để lấy cái sự may mắn nha anh em nhá Đấy còn avatar chắc chắn là không thay đổi Avatar từ trước cái này từ lúc mà tôi làm cái game này tôi chỉ để một mình cái avatar này luôn Đấy để làm nào để nó thành một cái thương hiệu một cái chữ ký ở trên kênh Đấy thế nên là anh em nào mà gặp tôi này nhìn thấy cái um, avatar như thế Nhìn thấy cái con kỳ thủ như thế thì anh em sẽ biết được là đấy đó là hàng real hay là hàng fake Đấy rồi Trận này tôi cũng nói luôn nhá là tôi chơi Saman Đấy Tôi cũng vắn bài lật ngửa luôn với anh em Chả có gì giấu giếm cả Bởi vì hôm trước anh em cũng biết rồi Hôm trước tôi có nói cho anh em và anh em cũng biết rồi Là tôi định chơi Saman để chúc mừng sinh nhật anh em à, Phạm Xuân Ngọc đấy Tôi chọn cái à, lựa chọn Trong ba cái cái cái uh, lựa chọn của anh em cho tôi để tôi chọn xem là tôi làm cái gì để chúc mừng sinh nhật anh em Phạm Xuân Ngọc Thì ba cái lựa chọn đấy thì Cái lựa chọn đầu tiên nó chính là không được dùng tướng ở trong cái cửa hàng thì ờ, tôi cũng giải thích rồi là tôi ờ, thường là tôi hay xoay bài nên là cái việc đấy nó sẽ rất là tù Và chơi nó sẽ không hay Làm nội dung mà không xoay bài được ấy thì thực sự là nó không hay lắm Đấy nếu mà đóng khuôn một một cái line up mà từ đầu đến cuối thì nó không hay anh em ạ Đấy Một line up đấy nó thực ra cái con game này nó chia thành nhiều giai đoạn Mỗi giai đoạn nó có một cái line up mạnh khác nhau Của từng game Chính vì thế là tôi không lựa chọn cái ờ, đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên Đấy đến với cái yêu cầu thứ hai của anh em Phạm Xuân Ngọc Tôi uh, có một cái lựa chọn thứ hai đấy chính là có một cái line up mà làm thế nào để sau round 25 tôi không được dùng những sử dụng những cái con uh, tướng dưới 3 tiền. Đấy chỉ được dùng 3 tiền trở lên thôi. Thì nó cũng giống thôi, nó cũng giống như hệt như là cái cái cái đầu tiên thôi, tức là nhiều nhiều cái con mà tôi sẽ không thể sử dụng được thì thực sự thì nó rất là khó để chơi khó chơi khó khó xoay bài anh em ạ đấy cái đấy thì nó có thể nó rất có thể nó sẽ là những cái uh, event đầu năm của tôi truyền thống ở trên kênh game today là đầu năm sẽ tổ chức một cái cốt tầm đấy để uh, chúc mừng năm mới các anh em uh, ở trên kênh kèm theo đấy là những cái uh, phần thưởng lì xì cho người giành chiến thắng đấy thì Tôi có thể là tôi sẽ để những cái uh, như thế vào những cái luật ở trong cái event đầu năm cho các anh em chơi với nhau. Nhưng anh em nhá. Rồi. Và tôi dự định tôi cũng nói luôn cái lịch của tôi thì tôi dự định là khoảng mùng 8 tối mùng 8 Tết anh em nhá. Tối mùng 8 Tết. Thì uh, tối mùng 8 Tết tức là ngày 29 29 Dương ấy tháng 1. Lúc đấy tôi uh, ở quê vợ tôi tôi về thì tôi uh, sẽ tổ chức giải Tổ chức một cái cốt tầm nho nhỏ để chúc mừng năm mới anh em nhá Round 7 gặp thằng nào nhỉ Đại Lan Đại Lan Đại Lan đang eco. cô Thôi không phải áp cấp vội anh em ạ Từ từ đã Thằng này yếu Rồi round sau áp cấp Round sau sẽ up lên Up lên cũng chỉ nhét thêm được một con Goblin mà thôi Để có thêm cái giáp cũng khỏe Lấy được cái chuối đã Chuyện này tôi sẽ chơi um, Saman Bởi vì làm sao Bởi vì là Đó là chính là cái yêu cầu thứ ba của anh em Phạm Xuân Ngọc Ok ron phát này U uh, đây rồi Thiếu một con Thiếu một con Saman nữa thôi Thiếu một Saman nữa thôi anh em ạ bảy tiền à tám tiền mới up được cấp Thôi tôi sẽ bán một con đi để tôi up cấp vậy Đầu game thì, cố gắng làm nào đội hình mạnh để chúng ta sẽ kiếm được những cái công nghệ chúng ta roll ra được Saman sớm anh em ạ. Những cái um, cái cái cái con Saman đầu game ấy nó rất rất là khỏe nha anh em nhá. Đây đầu game. Saman là một cái bộ mà đánh ở giữa game chứ nó không phải là cái layup đánh ở late game đâu anh em. Late game chơi Saman yếu lắm. Late game nó, nó sang late game thì cái bộ Saman nó rất khó để có thể được top 1. Chỉ đánh top 2, top 3 thôi u đây rồi anh em ơi đủ rồi <laughs> đủ rồi này đủ luôn rồi này <clears throat> roll cái nữa rồi ok chốt nha anh em nhá thôi tôi sẽ bán những cái con uh, con goblin đi thôi không cần nữa đủ bộ saman rồi anh em ạ chúng ta sẽ đè đối thủ ngay từ đầu luôn bốn saman Tôi vẫn sẽ giữ những cái con ở phía dưới bởi vì là có thể là nó sẽ lên hai sao anh em nhá. Nó lên hai sao thì chúng ta sẽ lấy chúng ta cho vào thôi. Ui rồi cô làm quả 12 máu luôn. Ôi rồi anh em ơi, anh em nhìn này. Được quá nhờ. Chuyện này đúng kiểu là, là, là tôi nói là tôi tôi chơi Saman là máy nó nghe thấy đấy. <laughs> Có phải không anh em? <clears throat> đúng rồi đấy. Level Level 9 á, level 9 đâu Level 9 muốn Saman thì là sai rồi Tôi mới level 6 thôi Round 9 <laughs> Đúng rồi đấy Round 9 muốn Saman <clears throat> Bình thường, có công nghệ make roll ra Nó là quá là bình thường luôn với cả có một cái này mà, mà mà tôi cũng không biết là có phải đúng không nhưng mà tôi cũng xin được uh, chia sẻ với anh em đấy là khi mà anh em chơi gì ấy, anh em định chơi gì thì anh em hãy nói ra nhá. Anh em hãy nói ra để cho mày nó biết khi mà mày nó biết ấy nó sẽ cho anh em chơi cái đấy anh em cứ tin ở tôi rồi để tính xem là round 11 gặp thằng nào nào Nguyễn Giang anh em nhá Round 11 gặp thằng Nguyễn Giang Ui xôi ôi Thật xong các bạn rồi Thế này thì xong các bạn rồi anh em ơi cái bộ Saman là một trong những cái bộ mà cực kỳ khỏe ở giai đoạn giữa game Và bây giờ chúng ta đang ở cái giai đoạn giữa game Tôi có 4 Saman với một con Saman 4 đô lên 2 sao Chết rồi <laughs> Các bạn xác định đóng hòm Các bạn chắc chắn là xác định đóng hòm Trận đấu này là của tôi rồi anh em ơi <clears throat> Hay quá nhờ nhưng mà ờ, cũng không lên cái sớm anh em ạ, không lên cái sớm. Sama nó chỉ là một cái line up chơi ở giữa game thôi. Nếu mà đối thủ đến late game thì chúng ta sẽ không chơi được bộ này đâu. Thôi bán lốt con này đi Kiếm 10 tiền Nguyễn Giang thì nói chung là cũng không ăn nổi cái cái bộ này đâu bốn con Saman giai đoạn này quá mạnh rồi Tôi nghĩ là cũng phải là, là chia buồn với anh em Nguyễn Giang khi mà gặp tôi ở round này Đấy, chơi nai gì Ui rồi biến ra được cái <laughs> con, gấu gấu gấu mết ba sao Thế thì thôi thôi thôi thôi, thôi, thôi. Đã biến ra Gobet 3 sao rồi Lại còn biến ra thêm một con Skull Hunter nữa là gọi đệ rồi Đẩy khủng khiếp luôn đây này Đấy sau máu Căng chưa Căng lắm anh em ơi Lên 7 luôn này Đẩy cho nó khét này Nhiều này thì thằng nào nó đỡ được anh em ơi <laughs> Một phát lên 7 luôn những cái con 4 đô này 4 đô một sao ấy Nó sẽ gọi ra những cái con 4 đô hai sao anh em ạ Đấy Toàn bộ uh, các cái cái cái cái uh, con ở trên bàn cờ ấy Một là nó sẽ gọi ra là 4 đô uh, sao Hai là nó sẽ gọi ra là hai đô ba sao Đấy nếu mà gọi ra hai đô ba sao từ những cái con uh, Con con bốn đô một sao ấy Thì nó sẽ rất là khỏe nha anh em nhá Những cái con hai đô mạnh như là con uh, ốc này Đấy Skull Hunter này như vừa nãy này Hoặc là con Whisper này Ui rồi ôi Cái gì cơ Nhìn đội hình thằng Tuấn Cơm sao sống em Tại sao lại Tôi nói thật với anh em là Kể cả là tôi có ở trong game này Mà mặc dù là có thể là không thích tôi Nhưng mà tôi nói thật với anh em là Cùng là một cái streamer đúng không Phan Nhật đúng không C CCL989 này là Phan Nhật đúng không Mà gặp tôi ở trong game Gọi tôi là thằng này thằng kia mà lại còn ngay trước mặt tôi Thì rõ ràng là quá kém văn minh Tôi phải nói thật với anh em là như thế Đấy, kể cả tôi có ghét thằng nào tôi cũng không bao giờ tôi gọi trước mặt là tôi gọi là thằng đâu Tôi vẫn chỉ xưng gọi là tên thôi Đấy mà gọi mình là thằng thì tôi, tôi, tôi, tôi cũng nói thẳng luôn Đấy Văn minh lên Văn minh lên Nhiệt Anh em thấy tôi quả này tôi nói có đúng không? Chả ai lại đi lại cùng là một nghề đúng không? Cùng là làm streamer, youtuber, làm cùng một cái nội dung đấy mà lại gọi thằng này thằng kia đấy có thể là gọi thích gọi thì có thể gọi sau lưng mà tôi có nói gì đâu nhưng mà đây trước mặt đấy tôi đang chơi cái con game này đấy <clears throat> tôi đang chơi con game này cùng với những cái người đồng đội đấy của fan nhật thế mà fan nhật coi như là biết là cái rất có thể là nó sẽ còn lên sóng đây ví dụ như là cái clip này nó sẽ được lên sóng thế mà lại gọi thằng này thằng kia nghe nó không nó rất là thiếu văn minh không văn minh một chút nào hết cái gì kia gì vậy ba TC là Tùng cháy Tùng cháy đâu mà Tùng cháy Cứ nói thế chứ Rõ ràng là nói là nhìn đội hình thằng Tuấn Cơm thì sao sống em Là nói với Tùng cháy mà lại bảo là, là, là nói với Tùng cháy á Thôi được rồi Nhưng mà để cho cái không khí nó vui tươi và nó hóm hình hơn thì À thế à Thế thì uh, tôi Sorry Hi hi hi hi <laughs> Anh em có thấy vui hơn thế nào chưa? <laughs> Chứ còn tôi thì tôi thấy là cũng vui hơn được một chút rồi đấy Rồi đấy, Tiếp tục với cả trò chơi nha anh em nhá Còn <clears throat> tôi thì tôi vẫn không tin là nói với cả Tùng cháy là TC là Tùng cháy đâu anh em Bởi vì là làm sao <clears throat> Tôi để ý mà Lấy nói với Tùng cháy là tên là, là có ghi rõ ràng là cháy Đấy Còn TC là nó là TC Đấy là viết tắt của Tuần Cơm Đấy còn cháy thì rõ ràng là viết là cháy đấy và úi ôi đây cái này thì là là là là là là, là, là, là tôi phải khẳng định với anh em là đó đúng là tuấn cơm bởi vì làm sao nhạy cảm vơ lơ đấy thấy chưa anh em thấy không khi mà không nói câu đấy thì tôi còn nghĩ là là, là, là tùng cháy đấy còn nói cái câu đấy ra ấy thì khẳng định là tc nó chính là tuấn cơm khi mà những cái diễn biến ấy cái câu chuyện ấy nó như thế ấy, mà sau đấy lại chốt bằng cái câu là nhạy cảm vờ lờ ấy thì rõ ràng là đây là một cái gì anh em biết không nó là một cái sự gài đấy một cái sự gài nha anh em nhá gài ở trong cái câu nói đấy tôi thì tôi cũng biết là, là phan nhật này là không thích tôi từ lâu rồi đấy nhưng mà thôi kệ thôi anh em ạ thôi được rồi không có vấn đề gì hết chúng ta chuyển tiếp anh em nhá trước đây tôi cũng uh, hay lang thang về diễn đàn thì thấy phan nhật cũng hay nói kháy game today lắm nhưng mà cũng không sao cả việc mình mình làm thôi đấy còn kể cả phan nhật có vào đây có, có, có gài kiểu gì thì <laughs> cái top 1 nó cũng sẽ không thoát được đâu anh em ạ à. thoát thì theo được cái top 1 trận này nói cho nó nhanh Đấy, riêng mà tôi cầm cái bộ Saman này mà đẩy giữa game thì chắc là tôi dự đoán nó rơi vào đâu đấy, nó rơi vào tầm khoảng 30 round là bay hết thôi anh em ơi. Cái bộ Saman là cái bộ mà mà kết thúc trận đầu sớm nhá anh em nhá anh em đừng có để kéo lết bởi vì kéo lết ấy cái bộ saman nó sẽ yếu dần đi Đấy, nó sẽ yếu dần Đến một cái giai đoạn mà cái bọn này nó sẽ không thể mạnh lên được nữa Bởi vì làm sao? Bởi vì nó dựa vào là những cái cái cái biến hóa của nó ấy Nó dựa vào may mắn là chủ yếu Đấy, biến ra những cái con to sao Nhưng mà khi mà anh em đã đến cái mức độ nào đấy rồi ấy Tức là đến là biến những cái con mà 5 đô rồi 5 đô 2 sao rồi Thì lúc đấy nếu mà anh em muốn là biến được ra 5 đô 3 sao Thì anh em phải lên được cái con 5 đô 2 sao hoặc anh em phải lên được cái con Saman là 4 đô uh, à, 3 sao cơ Thì anh em mới lên được là 5 đô 3 sao Thì cái lúc đấy nó quá khó để có thể đánh đến cái lết mà nó kiểu siêu lết cái dạng đấy Đấy nên là nó cũng chỉ là dừng ở cái cái mức độ là là là 3 đô 3 sao hoặc là tướng 4 ờ, đô 3 sao thôi. Đấy thì tức là anh em sẽ có là full bàn cờ là 4 đô 2 sao đấy để mà được làm làm được cái điều đấy. Đấy tức là nếu mà anh em là 4 đô 2 sao thì anh em sẽ được là 4 đô 3 sao hoặc là ba đô ba sao tùy vào vào vào cái may mắn Đấy thì cái cái ngưỡng đấy thì thực ra là late game ấy Những cái con tướng mà 3 đô 3 sao hoặc là 4 đô 3 sao ấy Mà không có Selezi kết hợp ấy Thì nó rất yếu nha anh em nhá Cái bộ Sama này thì nó sẽ không được hưởng cái Selezi Đấy nên đồ lại không dùng được Phải dồn đồ cho con khác làm co nên cái bộ này ấy thực ra là về late game ấy nó lại chơi bằng Celery là nhiều anh em ạ Nên là cái bộ này nếu mà đánh siêu lết thì nó không khỏe lắm đâu Nhất là những cái ờ, món đồ siêu lết siêu mạnh như là <clears throat> Những cái bộ như là là, là, là, là Assassin hoặc là những cái bộ như là Beat ấy <clears throat> Nó sẽ có những cái món đồ nó khá là chấn phái như là ba tia này Hay là ờ, cái Kira, tay Kira là những cái món đồ mà siêu lết phải nói là nó rất khỏe nó là những cái món đồ lết game thì cái bộ này nó không không không sử dụng được những cái món đồ đấy những cái món đồ đấy kira thì là toàn đánh con đánh xa cái bộ này toàn đánh xa thì không không không không ngon đấy, cướp điên thì cũng kẹp vào nếu mà kẹp 6 assassin để mà kích hoạt cướp điên thì nó sẽ rất lãng phí saman đấy là cái lý do anh em ạ tức là cái bộ này nó chỉ kẹp với mết là ngon này đấy kẹp với mết là ngon kẹp ba assassin thì cũng được nhưng mà không mạnh lắm <clears throat> Thế thôi tôi quyết định là kết thúc trận đấu nhanh anh em nhá Những cái con uh, ờ, Saman nó sẽ không được hưởng bất cứ một cái hiệu ứng nào ở hệ tộc đâu là chúng ta đẩy càng nhanh càng tốt thôi Đấy chúng ta có cái giai đoạn này chúng ta khỏe chúng ta đẩy Ai chết luôn không? Chết luôn đi rồi ơi anh em thấy không? Đây là cái round 18 là cái bộ Saman nó còn rất mạnh anh em ơi 4 đô 2 sao, 2 đô à 4 đô 3 sao luôn. 2 đô 3 sao đỡ làm sao? Ui rồi rất là may mắn là nó còn bốn máu đấy Khỏe lắm anh em ạ Cứ càng nhiều sa mang càng tốt thôi Ở đây tôi kẹp thêm con mèo nữa vào <laughs> Để để cho nó, nó nó nhiều anh em ạ Ở đây là tôi kẹp thêm con mèo là tôi, tôi có 11 con ở trên bàn cờ đấy Căng không? Quá căng luôn anh em Đấy xong rồi tôi tí nữa tôi xả tiền gấp luôn Tôi xả tiền thật mạnh luôn Tôi tôi có khi tôi không lên 10 nữa tôi chỉ ở 9 Ờ Bây giờ mới ra 19 mà đã đi gần hết rồi anh em ạ Mấy cái thằng Eco vừa lấy chắc là bây giờ cũng đang tụt quần <laughs> Lắp máy oxy vào thở không kịp luôn Đấy nó chính là cái hay của bộ Saman nếu mà anh em đam mê cái bộ này Tôi thì tôi cũng rất là thích cái bộ này <clears throat> Tôi thì tôi cũng rất thích cái bộ này nha anh em nhá Bộ này là một trong những cái bộ mà nó đẩy nhanh Đấy Tuy nhiên là nếu mà anh em không đẩy được ấy Nó nó sẽ là con dao hai lưỡi đấy Nếu mà anh em không đẩy được Không kết thúc trận đấu sớm ấy u uh, Con này á con này được đấy Con này được đấy Từ từ nhá Light Spirit à Thế thì chơi 6 Spirit được không Tí nữa chuyển sang 6 Spirit Đánh lết game Trong cái trường hợp mà không đẩy được bọn nó chết trước Đấy không đẩy được bọn nó đi sớm Thì chúng ta chuyển chuyển sang Spirit cũng ngon Đấy là cái bộ đánh lết game anh em nhá Thường thì nếu mà chơi Saman thì hay chuyển sang God God Mate hoặc là chuyển sang uh, sang sang Spirit ở giai đoạn late game để đánh siêu late anh em ạ. Siêu late thì thường phải chuyển như thế. Bởi vì Saman late game thì nó sẽ không có thể được top 1 đâu. Đấy, thường là nó sẽ là cọc. Kết hợp cọc 4 cọc, 4 Saman và 3 mét dồn đồ cho rớt. Đấy là một trong những cái line up mà có thể đánh được siêu late. Ngoài ra có thể đánh được 6 Spirit kẹp với cả Tetsulami hoặc là kẹp với cả cái bộ uh, à, 4 mục sư ấy cũng có thể chơi được 6 Spirit cũng ngon. Tuy nhiên là ờ, cũng không hẳn là trận đấu nào cũng sẽ chuyển sang 6 Spirit giai đoạn late game đâu 6 Spirit chuyển sang giai đoạn late game Nó chỉ trong cái trường hợp mà gặp ví dụ gặp Lai hoặc là gặp gặp gặp gặp bit thì chuyển thế thì ngon nhưng mà nếu mà gặp greater chẳng hạn thì chuyển là xuống hố nha anh em nhá chuyển thì lại là xuống hố nên là tốt nhất là nếu mà gặp greater thì lại không chuyển sang như thế đấy gặp greater thì chuyển sẽ rất khó bộ này nếu mà chơi bộ này mà chuyển uh, saman này này mà chuyển sang để mà đấm với greater ấy thì có lẽ là khỏe nhất là chuyển sang bốn gót thôi gót mét thôi anh em ạ còn nếu mà chuyển mà để ăn được greater thì khó lắm Đấy, vì cái bộ này vốn dĩ nó đã bị đuối hơn so với Gladiator rồi Giai đoạn late game, siêu late thì không ăn được Nó chỉ gọi là nếu mà chuyển sang Godmet ấy thì nó đỡ mất máu hơn thôi Nó nó nó nó, nó khỏe hơn là chuyển sang là 6 sầu ấy Ui tôi lại gặp lại thằng này này rồi Quá đen luôn Đi rồi Đi chắc luôn Hai con Light Spirit Lại còn hóa ra được cái con Storm Saman nữa Hiệu ứng khống chế là rất mạnh ở đây cái cái lỗ đam của nó là gấp đôi luôn đấy anh em ạ đi rồi quá căng thẳng đấy hoặc saman anh em có thể là nếu mà chơi không saman có thể à, kẹp thêm những cái con gây đam to như là con này chẳng đấy cũng được nha anh em nhá <clears throat> cũng được Nói chung là có thể chuyển được rất nhiều những cái lineup khác nhau Có thể chúng ta sẽ chơi là chuyển sang là gì Là bộ linh hồn kết hợp với chúa quỷ rất khỏe luôn chẳng hạn lên game chúng ta lấy cái đồ đánh tay thôi chúng ta sẽ không lấy những cái đồ đánh trưởng đánh trưởng thì chuyển sang gót còn đánh tay thì có thể chuyển sang những cái bộ mà chơi bằng những cái con co đánh tay mà cái con co đánh tay ở cái mức giá 5 đô thì chắc là khỏe nhất là cái con chúa quỷ rồi anh em ạ chúa quỷ hoặc là kiếm hồn là hai con mà có thể chơi rất ngon kẹp với cái bộ saman này tuyệt vời luôn ui đẩy này đi luôn không không không không không thua ấy thua ấy ui thằng này khỏe quá thằng này chín warrior rồi anh em ạ đấy anh em thấy không bất chuỗi cho cái thằng chín warrior đấy chín warrior anh em thấy là cái bộ saman ấy khi chúng ta gặp cái bộ chín warrior giai đoạn này nhá là cái round thứ 21 22 tức là mới chỉ sau cái round uh, round 22 là vừa mới là qua cái lửa Ờ, ở phía giữa game đấy tức là nó vẫn đang là ở cái phần đầu của cái giai đoạn cuối game thôi đây nó vẫn chưa thể gọi là cuối game được cuối game nó phải sau ha 30 thì nó mới tính là late game còn bây giờ khi mà chưa có món đồ cam thì nó vẫn đang là giữa game nhá nhưng mà khi mà chúng ta gặp một cái bộ mà nói chung là nó khá là đần đấy có rất nhiều anh em gọi nó là warden mà chúng ta vẫn còn thua thì anh em biết là cái bộ này nó không phải là một cái bộ đánh hết game nhá Đấy, nên là nếu mà anh em đam mê Saman anh em cũng đừng có chơi đến cuối Anh em chỉ chơi giữ được cái mức độ vừa phải thôi Đầu game đẩy cho nó nhiều vào Cuối game là chuyển nhá Chứ đừng đừng có cố làm cái gì cả Đấy Nếu mà chơi gót thì thì, thì cố bốn gót bốn Saman thì cũng được Nhưng mà chuyện này không có đồ Nên là tôi sẽ chuyển sang Spirit Anh em thấy không? Đây là tôi còn đang là có thắng không? Ra này thắng không? Thắng được không? Thắng được Thằng này nó cũng chơi Saman anh em ạ hai thằng saman gặp nhau u có thắng được không không thắng được luôn không thắng nổi luôn không thắng nổi đấy không thắng nổi nhưng mà tôi đã đẩy gần hết rồi anh em ạ đến cái giai đoạn này đẩy gần hết rồi thôi tôi chuyển sang spirit thôi chuyển dần thôi anh em <clears throat> hiện tại anh em cũng có thể thấy là bây giờ là chỉ còn có ba người ui rồi tung cháy cắt chơi của tôi xong rồi bay màu top 4 đi ạ à? Đấy anh em thấy cái hay của nó không? Tức là chúng ta ấy, mặc dù là chúng ta có thể thua nhá Thua 9 Warrior Nhưng mà cái lúc đấy máu của người ta thấp quá rồi Máu của người ta quá thấp rồi Người ta gặp những cái bộ khác người ta lại bị thua Đấy anh em thấy nó hay không? Hay ở cái chỗ đấy đấy là chúng ta đẩy nhưng mà thực ra là đến cái cái cái cái đoạn kết liễu ấy là người khác sẽ kết liễu hộ Đấy, chúng ta chỉ cứ đẩy đến cái nhiệm vụ của của cái bộ bộ này này đã đẩy người ta làm nào để đẩy cho máu nó xuống cực thấp thôi đấy xong đến lúc mà thấp quá rồi ấy là chỉ cần một round mà sơ sẩy thôi thì là là xoang đấy bít khỏe chưa này bít kẹp với cây kẹp với whisper khỏe quá anh em ơi đẩy kinh khủng không này đẩy u uh, đẩy cả cái nhà kia luôn đẩy cả cái nhà đấy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bị đẩy rất nhiều anh em thấy không đẩy nhiều lắm luôn ấy vừa mới đẩy cái nhà saman mết đi chết rồi kìa đấy tức là cái bộ mà đánh lết game thì đấy anh em cũng biết là so với bit này so với chín warrior này so với bit thì cái bộ này là không thể ăn được Nên là chúng ta sẽ chuyển nha anh em nhá Chúng ta chuyển dần thôi <clears throat> Đấy trận đấu rất nhanh nha Mới round 25 thôi anh em ạ Thậm chí là còn chưa đến round 30 cơ Đấy nhưng mà bây giờ tôi ờ, chuẩn bị tôi lên 10 Xong rồi tôi chuyển bài thôi Chuyển bài xong thì là trò chơi là cũng sẽ kết thúc Tôi nghĩ là cũng sẽ trước round 30 Tôi đoán là như thế Với cái lượng máu thấp như này hai người solo với nhau 5 round nữa là chia đôi máu Chia đôi máu thì nó cũng nhanh lắm anh em ạ dự đoán là khoảng round 33 là, là, là trận đấu có khi là kết thúc rất nhanh đây rồi rất nhiều những cái món đồ đánh tay nhá <clears throat> rất hay ok rồi hay lấy cái ba tia nhỉ lấy cái ba tia ngon hơn không và vấn đề là co là con nào cơ từ từ anh em ạ để xem nào Vấn đề là chúa quỷ thì lại lấy ba tia lại ghép lại hơi sai Đấy từ từ đã Từ từ đã Để roll mấy cái đã để xem tính là con nào Đấy Co vẫn chưa biết co nha anh em nhá Co ờ, chưa chắc đã là con Skelet Lancer đâu Skelet Lancer này ấy, mới một sao Và nó không hề uy tín Skelet Lancer một sao là không hề uy tín anh em nhá Chúng ta cần phải có một cái con nào đấy mà nó lên hai sao để chúng ta chốt được là cái cái đồ này nó sẽ cho con nào đồ ừ, cam cho con nào nên là cứ không phải vội cứ từ từ đã máu còn nhiều anh em ạ máu còn nhiều máu còn nhiều máu còn nhiều tôi sẽ chịu được ba lần nữa ba lao nữa ba lao nữa ui anh em nhìn nó khét chưa kìa nó đẩy cho đúng là rất khỏe bộ vít rất khỏe bộ vít kinh khủng thật rôn tiếp nha anh em nhá u uh, vậy là cáo cáo cáo co anh em ạ Thôi thôi thôi thôi tôi biết rồi Vậy là chúng ta sẽ phải chơi con cáo là con co Assassin kết hợp với cả uh, <clears throat> Spirit Assassin kết hợp với Spirit kẹp với cả Beat Ok Rồi chốt thế anh em nhá Để biết đường mà còn chốt đồ ấy Ok Chúng ta sẽ đợi một round Round sau tôi sẽ uh, thay vào <clears throat> Tôi nói là tôi chịu được ba round nữa mà Tôi chịu được ba round Anh em yên tâm Chúng ta vẫn chịu được ba round để chúng ta chốt đồ Để chắc chắn là kết liễu của nó ở round tiếp theo thì chúng tôi sẽ đợi một chút nữa Ví dụ như ra một con chúa quỷ thì tôi, tôi, sẵn sàng đập trứng con chúa quỷ và chúng ta sẽ có thể đánh co là chúa quỷ anh em nhé Còn nếu mà round sau mà tôi không ra được chúa quỷ nữa ấy Tức là chúng ta sẽ sắp ra đi rồi thì tôi sẽ coi như là chốt luôn là cái con cáo này cũng được Không sao, không sao Đấy, cây nó đẻ khủng khiếp thật đấy quá ghê gớm luôn ấy thề nó có cái cái, cái quả trứng nên là nó nó đẻ rất kinh khủng rồi luôn tiếp nào anh em nào chúa quỷ chúa quỷ không có rồi thôi anh em ơi chốt thôi không ra cơ hội cuối không ra rồi anh em ạ nên là tôi sẽ chốt đồ luôn chốt cho cáo đó toàn bộ đồ chúng ta sẽ dồn cho cáo anh em nhá trong cái bộ ba assassin Chém lan Ok Rồi Ui kéo bị hết kìa Chọc một phát Mạnh vào đấy Chơi được chơi được anh em yên tâm Chơi được chơi được chơi được chơi được chơi được Cắt ngay khác ngay ui rồi ơi anh em ơi thấy chưa anh em thấy chưa vấn đề đó là co thôi khác ngay ui rồi ơi anh em ơi thế này thậm chí là tôi vẫn có thể giữ ở sa màn đấy từ từ nhá bỏ bớt những con không cần thiết đi đưa kiếm spirit thôi kiếm spirit với cả assassin rồi quá là ok luôn anh em ạ à. ổn luôn năm sa man đây kẹp cái con gấu này vào Thừa một Saman Bỏ cái con này ra Vừa lên kích hoạt Glacier tôi để lại thôi Rồi Hay quá anh em ơi <laughs> Quá tuyệt vời anh em ạ 4 <clears throat> Saman 4 Spirit vẫn có thể ăn được thằng này Yên tâm Tầm này bây giờ đúng, đúng là Đấy tôi nói thôi anh em mà Làm sao mà trượt được cái top 1 ở trận này Đầu game nó đẩy hết bọn kia đi Cuối game solo thôi Solo chuyển bài được đúng không Chuyển bài là ăn được ngay Đấy là tôi còn chưa đủ 6 Spirit đâu đấy Tí nữa chuyển sang 6 Spirit thì, thì không có cửa Bây giờ tôi thiếu mỗi con Dark Spirit thôi anh em ạ à. Đang cố gắng kiếm lốt cái con Dark Spirit vào Để đủ bộ Cái bộ Spirit ý, nói chung là nó kích hệ chỉ cần một sao thôi Ra một con Dark Spirit một sao cho vào là đủ ăn rồi Khỏe quá rồi anh em ạ Rồi Thế là tôi tôi tính hơi sai đấy Lẽ ra là, là trận đấu nó sẽ kết thúc ở round thứ 29 cơ Đấy nhưng mà <laughs> nó lại kéo nó dài đến round thứ 31 Hơi sai đến từ vị trí của Tuấn Cơm Đấy, Nhưng mà top 1 thì nó không trượt ở đâu anh em ạ Ngay từ đầu nhìn thấy Saman là biết là vô địch rồi Rất là mạnh <clears throat> Đấy sau cuối game có thể chuyển ba assassin như này cũng được anh em ạ Tùy vào trận đấu Như là trận này gặp bit thì chuyển như này là ngon Chuyển như này cũng rất là ngon Kẹp được cái cọc vào để khống chế các bọn bit biết nó sẽ gặp cọc thì nó sẽ nó sẽ bị cọc nó ờ, khống chế một thời gian đánh vào cọc thì không tăng được stack dam rất là là hay rồi, chia máu ở đấy u uh, chém nam chém nam hai được quá nhở rồi chốt thôi chốt thôi chốt thôi chốt thôi rồi rồi, rồi ghép lốt cả hai tia rồi Full đồ à? Ghép lốt cái hút máu với hai tia luôn. Hết game à? Ghép lốt cái bi cái bi này. Xong. Rồi luôn á. Ui xôi anh em ơi đủ bộ rồi, 6 speed rồi. Thôi. Thay 6 speed vào nha anh em nhá. Để chắc chắn là đấm chết thằng này. Rao này luôn. Chả cần phải lên hai sao, một sao đủ ăn rồi. À? Có cái cửa nào ăn được không chào cái cửa nào ăn được tôi à? Nói cho nhanh Khỏe lắm anh em ơi Beat lại gặp Spirit là đi mà Beat lại gặp Spirit làm gì có cửa ăn đâu Xong rồi Xong rồi Xong rồi Còn hai máu Ui rồi ui Anh em thấy không <laughs> Vẫn phải chuyển bài ra lên game Anh em ạ à, Không chơi được Saman Nhá anh em nhá Đấy, nhưng mà anh em cũng biết là cái cách chuyển bài nó sẽ như nào nhá cái, cái, cái, cái cơ chế vận hành của, của trò chơi Cách chuyển bài, cách xây dựng đội hình Saman để đẩy dợ giữa game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 Với 18 món đồ cam Thì anh em nghĩ là cái sức mạnh của đội hình đấy Nó sẽ như nào Mạnh lắm anh em ơi Khủng khiếp luôn Và anh em cũng có thể chọn clip bên trái Để xem cái line up mạnh nhất ở trong meta Hiện tại Nó là cái line up gì và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!